Trong cái cuộc sống này ấy mà, hầu như mỗi người chúng ta đều sẽ có một sở thích riêng hoặc thói quen riêng, có tốt, có xấu, thậm chí có một số xu hướng phải nói là khá quái dị. Thì Pokemon cũng vậy, mỗi loài trong số chúng đều có sở thích khác nhau và tất nhiên trong số đó cũng không thể thiếu những sở thích độc lạ nếu không muốn nói là mất dạy như cái tiêu đề của video này. Vậy chúng nó là những đứa nào? Đã làm gì nên tội mà tôi phải làm hẳn một video để bóc phốt chúng nó? Hãy cùng bắt đầu với ứng cử viên đầu tiên nhé! Voltop và Electrode thường có xu hướng sống tập trung trong các nhà máy điện, nơi có nguồn điện dồi dào để chúng hấp thu bởi vì bọn này ăn điện mà. Nhưng cũng chính vì hấp thu quá nhiều điện năng khiến cho chúng rất dễ dàng phát nổ, dù chỉ là nhận những kích thích nhỏ nhất cũng có thể khiến cho chúng sẵn sàng làm cái bùm. Cũng chính vì thế mà nhiều người đặt cho mấy con này biệt danh rất mỹ miều là Bombi. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nếu như chỉ là chúng nó không kiểm soát được hành vi của mình thôi thì cũng không đến mức phải góp mặt trong video này. Điều mà khiến cho nó trở nên mất dậy là mỗi khi có quá nhiều điện trong cơ thể và không có gì để làm, Voltop và Electrode sẽ tự giải trí bằng cách phát nổ, sau đó bắt đầu cười khoái trá. Và dĩ nhiên, khi một con trong số chúng phát nổ thì hẳn là những con xung quanh cũng sẽ hùa theo cho nó xôm, giống như là xoáy sâu vào nỗi đau của những anh em đi săn shiny vậy. Cùng nằm trong tổ chức đánh bom cảm tử với Electrode là ông bạn Ultra Beast Blaze Fallon ở Alola. Ông này có ngoại hình tựa như một chú hề với quả đầu tròn trĩnh, điểm xuyết với những đốm màu sắc. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ rất bình thường cho đến khi anh hề này bắt đầu biểu diễn. Nó sẽ giả vờ như đang phô bày những tiết mục siếc thú vị hoặc là tung hứng chính cái đầu của mình khiến cho mọi người phải thích thú và mất cảnh giác. Và một khi đã tiếp cận đủ gần mục tiêu, nó sẽ bùm một cái phát nổ cái đầu của mình và làm cho nạn nhân hoảng hốt để mà nhân cơ hội đó cướp đi sinh lực của những kẻ xui xẻo. Perugly và Droticon, một đứa là mèo, một đứa là rồng, một đứa hệ thường, một đứa hệ giống. Nghe thì dường như chả có gì liên quan đến nhau cả, ngoài việc chúng nó đều xấu. Nhưng thật ra cả hai loài này lại có chung sở thích vô cùng hợp cạ. Đó chính là xông vào chiếm tổ của loài khác một cách bất hợp pháp và tuyên bố rằng cái chỗ này là của bố mày. Đối với Perugly, nó sẽ cố gắng làm cho bản thân trông to lớn và đáng sợ hơn bằng cách thắt chặt eo bằng chiếc đuôi trẻ đôi đồng thời trừng mắt lên để khiến cho khổ chủ phải sợ hãi mà cam tâm tình nguyện nhượng lại tổ cho nó. Còn Rodrigon thì xứng với cái danh vừa xấu vừa ác, thay vì tự làm tổ, nó sẽ luôn luôn cư trú trong những chiếc hang do những Pokemon khác đào ra và coi như đó là hang ổ của mình. Những nạn nhân phổ biến của Rodrigon có thể kể đến như là Diglett, Dactrio, Excadrill và cả Onix. Hunter và Gengar là những Pokemon ma thuộc thế hệ đầu tiên, có thể nói là đại ca trong làng hệ ma. Cho nên cái việc chúng phát huy vô cùng tốt chất ma quái của mình cũng không có gì lạ. Hunter luôn ẩn mình trong bóng tối hoặc là trong các bức tường để bất ngờ lao ra trêu đùa và hù dọa người khác. Điều này sẽ làm nó vô cùng thích thú. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Pokemon này còn có một đam mê khá tởm là nó sẽ cố gắng tiếp cận để liếm bạn bằng lưỡi của nó. Và được biết rằng Hunter sẽ không ngừng liếm nạn nhân cho đến khi sinh lực của họ hoàn toàn cạn kiệt. Những truyền thuyết ghê rợn về Pokemon ma thì nghe cũng nhiều rồi. Nhưng mà anh em cứ tưởng tượng bị một con ma liếm đến chết thì có tức không cơ chứ? Tương tự như dạng tiền thân của mình, Gengar có khả năng ẩn mình vô cùng hoàn hảo trong màn đêm hoặc là trong bất kỳ cái bóng của vật thể nào. Chính vì thế nó rất thích nhập vào bóng của người khác sau đó làm ra những hành vi bất thường để rồi sau đó cười nhạo trên sự sợ hãi của nạn nhân. Người ta còn truyền tai nhau rằng nếu như bạn cảm thấy một cái lạnh ập đến đột ngột thì có thể là một con Gengar đang ẩn náu gần đó. Được biết đây là một lời cảnh báo hoàn toàn có cơ sở bởi vì khi Gengar xuất hiện nó sẽ làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống chỉ còn 5 độ C. Ngoài ra, người ta còn biết đến mỹ danh của Gengar như một kẻ thích đi lang thang và nguyên rủa mọi người làm thú vui. Không phụ lòng các tiền bối của mình, Pokemon Ma Mix Reverse của Gen 2 cũng có những trò đùa tinh nghịch và ma quái không kém. Là một Pokemon chuyên sống về đêm, Miss Reverse dành cả ngày để ngủ trong bóng tối và hành tẩu ban đêm để hù dọa mọi người. Vì nó rất thích quan sát sự sợ hãi của người khác cho nên cái con này nó bày ra khá là nhiều trò chơi khăm. Từ việc xuất hiện đột ngột cho đến la hét và khóc lóc để làm mọi người giật mình hay là cắn và giật tóc người ta từ phía sau một cách bất ngờ chỉ để xem phản ứng kinh ngạc của họ. Nhưng mà thôi, dù sao thì em này cũng khá đáng yêu và trò đùa cũng khá là vô hại cho nên là được một phiếu tha thứ. Salazzo là loài Pokemon thằn lằn mang hệ lửa và độc. Những con cái của loài này có khả năng phát ra một loại khí độc chứa pheromone có mùi thơm để thu hút những con đực. Những con đực này sẽ trở thành gian harem kiêm luôn tôi tớ trung thành của nó. Và khi tôi nói những con đực ở đây tức là chỉ có những con Salandit đực chứ không phải là Salazzo đực nhá. Bởi vì sao Bởi vì chỉ có Salandit cái mới có thể tiến hóa thành Salazzo mà thôi. Nguyên nhân ở đây không phải là do những con Salamnit đực không thể tiến hóa mà là do cái trò mất dạy của những con cái mà tôi muốn nói với anh em. Salazzo sẽ coi những con Salamnit đực như những thuộc hạ trung thành và sẽ bắt những con này phải phục vụ và cung cấp hầu hết thức ăn cho nó. Điều này làm cho những con đực rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng kéo dài và lấy đâu ra năng lượng mà tiến hóa nữa. Chưa dừng lại ở đó, những trường hợp có kẻ nào dám phản kháng hoặc là không cung cấp đủ lượng thức ăn mà Salazar yêu cầu thì nó sẽ phải hứng chịu những cú tát nảy lửa của con ác phụ này. Firo cũng như Nikit và Tivel tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng mà bọn chúng có chung chi hướng là trở thành vua đạo tặc. Số là cái bọn này chúng nó khá tham ăn nhưng mà lại biếng làm, mà không làm mà vẫn muốn có ăn thì chỉ có đi ăn cắp, ăn trộm Firo sở hữu một chiếc mỏ vô cùng linh hoạt, kết hợp với đôi cánh dẻo dai có thể bay cả ngày không mỏi, giúp cho nó thuận tiện hơn trong việc đi săn và cả việc rình mỏ người khác. Vì thế người ta thường cảnh báo nhau rằng nếu có mang theo đồ ăn thì hãy cẩn thận khi đi ngang qua khu vực mà Firo sinh sống bởi vì chắc chắn lũ kền kền này sẽ không tha cho món đồ của anh em đâu. Không cướp giật một cách thô thiển như nhà Phêrô, gia đình Nikit và Thivel mới thực sự là những tên đạo trích vô cùng tinh vi trí trá. Thay vì dành thời gian để tự kiếm tìm thức ăn, Nikit lại thích ăn trộm thức ăn của người khác cho đỡ nhọc. Nhờ có phần đệm thịt mềm ở dưới chân, Nikit có thể dễ dàng lẻn vào, đánh cắp thức ăn dự trữ của loài khác mà không gây ra tiếng động. Chưa dừng lại ở đó, để tránh bị nạn nhân nắm thóp thì tên đạo tặc này sẽ vô cùng khéo léo sử dụng chiếc đuôi sù của mình để xóa bỏ mọi vết chân mà nó có thể để lại. Nếu như ngoại hình dễ thương của Nikit còn đang khiến cho nhiều người băn khoăn và hoài nghi, thì khi tiến hóa thành Thivel, chúng đích xác là phường đồ trộm đôi cướp. Không chỉ được nâng cấp về ngoại hình, kỹ năng ăn trộm của Thivel cũng được nâng lên một bậc. Sau khi xác định được mục tiêu, Thivel sẽ bí mật đánh dấu nạn nhân bằng một mùi hương đặc hữu và từ từ lần theo mùi hương đó để theo dõi. Để rồi cuối cùng nó sẽ sử dụng thân hình mềm mại và thân pháp uyển chuyển bất ngờ đánh cắp đồ ăn cũng như là trứng của khổ chủ khi mà chúng lơ là cảnh giác. Gần đây nhất ở thế hệ thứ 9 cũng có một gia đình Pokemon cực kỳ đầu gấu chuyên đi chấn lột đồ của loài khác, đó là Tinkertuff và Tinkerton. Hai con tiểu yêu này không chỉ dừng lại ở việc rình mò với ăn cắp vặt mà chúng nó sẽ chủ động tấn công những Pokemon khác, cướp đi tất cả những gì chúng thích và đem về. Việc chấn lột này chẳng có mục đích gì hơn là để cho vui. Chúng nó cũng chẳng thèm đói hoài gì đến hầu hết những món chiến lợi phẩm thu được mà sẽ chất đống thành núi ở nơi mà chúng nó gọi là nhà. Nạn nhân điển hình của loài này là những Pokemon hệ thép, ví dụ như Ponyard và Bisharp. Chúng sẽ bị lột hết kim loại trên người để Tinkatus và Tinkaton chế ra những cây búa khổng lồ Tất cả những cây búa chúng tạo ra sẽ được group test để kiểm chứng độ bền bằng cách phang vào nhau. Nếu như có cây nào không đạt yêu cầu thì dĩ nhiên chúng nó sẽ lại đi chấn lột sắt vụn để làm cây mới. Ngay cả những con Covey những chiến binh cực kỳ kiêu hãnh trên bầu trời Gala cũng phải rén khi mà chẳng may sinh ra ở vùng Paldia này. Chỉ vì có mấy con Tinkerton ất ơ rảnh rỗi sẽ đánh văng những tảng đá lên trời khiến cho chúng phải rụng xuống. Mà tôi cũng chả biết liệu chúng có thèm đói hoài gì đến bộ giáp kim loại của Covey hay không, hay cũng chỉ để tiêu khiển mà thôi. cuối cùng cũng là một Pokemon của vùng Paldia Gen 9. Cái con mà ngay khi đọc được thông tin Pokédex của nó đã khiến tôi nghĩ đến việc làm video này, đó là Bombardier. Anh em thấy đấy, con này nó có một cái yếm ở trước ngực. Vốn đây không phải là một phần cơ thể của nó mà là phụ kiện do nó tự đan bằng lông dụng của chính mình. Web chính ra nói thế thì đây vẫn là một phần cơ thể nó. Nhưng mà ý tôi là vốn đẻ ra nó không có cái yếm này, ok? Sở thích thường nhật của Bombardier đơn giản chỉ là thu thập những thứ đồ vật tròn vuông to nhỏ khác nhau, bỏ vào chiếc yếm nhỏ xinh trước ngực và sau đó nó sẽ bay lên cao rồi thả rơi tự do những vật này từ trên trời xuống. Để làm gì á? Để mua vui cho cái cuộc đời chúng nó đỡ buồn tẻ thôi mà. Nhưng mà nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ vui. Những con Bombardier này đặc biệt thích nhất là đánh rơi những món đồ vật có thể gây ra tiếng động lớn. Tiếng động càng lớn thì chúng nó càng khoái chí. Really Nick á? Vốn cây con này mang thiết kế của một con cỏ lại còn mang yếm thì thường gắn liền với việc mang em bé đến cho các gia đình. Cơ mà nó lại có cái tên giống như máy bay oanh tạc Bombardier. Hai cái hình ảnh này kết hợp lại với nhau thì nó lại tối thôi rồi. Và đấy đơn giản là cái video. Có thể nói là trong vô vàn sinh vật của thế giới tự nhiên cũng có nhiều loài buộc phải gây hại cho loài khác để sinh tồn. Đấy không phải là lỗi của chúng mà chúng vốn được sinh ra đã như vậy rồi Cơ mà không phải mấy con này Mấy con mất dậy này chỉ muốn thế giới chìm trong biển lửa Đừng như chúng nó nhé Hoặc là chúng ta sẽ không thể làm bạn đâu Thế nhá Cảm ơn anh em đã chú ý đến cái video nhảm nhí này Và tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo Stay calm